dịch bệnh. Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, tuy nhiên với những nỗ lực chung trong 5 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách từ hải quan của tỉnh tăng cao. Tính đến ngày hôm qua, ngày 8 tháng 6, số thu ngân sách nhà nước về lĩnh vực xuất nhập khẩu đạt 599 tỷ đồng, tăng 36,43% so với cùng kỳ năm ngoái. Để đạt được kết quả nổi bật về công tác thu ngân sách 5 tháng đầu năm nay về lĩnh vực xuất nhập khẩu, ngành chức năng tỉnh Bình Phước đã quyết liệt triển khai các giải pháp thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm như giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan, tăng cường các giải pháp chống thất thu thuế, tập trung xử lý, thu hồi các khoản nợ thuế, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trong đó tập trung vào các mặt hàng có giá trị lớn, thuế suất cao. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ như giám sát quản lý về hải quan, thu hồi nợ thuế, quản lý rủi ro, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, cải cách thủ tục hành chính đều được ngành tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dư nợ bất động sản tính đến cuối quý 1 vừa qua đã đạt khoảng 1,85 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm ngoái. Nhiều chuyên gia cảnh báo trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều khoản nợ của doanh nghiệp bất động sản đối mặt với nguy cơ nợ xấu khi thanh khoản kém. Hiệp hội Bất động sản cho rằng các kênh huy động vốn chung và dài hạn từ thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư bất động sản, các quỹ đầu tư tín thác bất động sản chưa phát triển đầy đủ để đáp ứng nhu cầu vốn của thị trường. Vì vậy, các dự án bất động sản vẫn phụ thuộc và dựa chủ yếu vào nguồn vốn tín dụng cùng nguồn vốn huy động từ khách hàng. Điều này khiến một số khoản vay tín dụng bất động sản có nhiều nguy cơ chuyển thành nợ xấu. Khoảng 352 tỷ đồng tiền điện đợt 3 sẽ giảm cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây là thông tin được Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho biết. Dự kiến sẽ hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho hơn 3.450 khách hàng